nếu như không thể giàu có sung túc như người khác, thì ít nhất cuộc sống cũng bình yên, viên mãn. Nhiều người vẫn quan niệm trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn, có những người phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí là đánh đổi hy sinh mới có được thành công như mong đợi và tuổi mậu thân cũng không ngoại lệ. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ với quý cô bác tuổi mậu thân, sinh năm 1968,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 sinh năm 1968. Người sinh năm 1968, tuổi mậu thân, là tuổi con khỉ, thường gọi là độc lập chi hầu, tức là khỉ tự lập, mệnh đại trạch thổ, nghĩa là đất cồn bãi. Đất cồn bãi là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành, nên nó thiếu tính ổn định. Người tuổi mậu thân, mệnh đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc, họ cơ chế linh hoạt, tháo phát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng tích cực, mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến tuổi mậu thân dễ bị lao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhưng nhờ linh động nên những người tuổi mậu thân thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên tuổi mậu thân yêu cuộc sống tự do, không thiết bị câu thúc, có những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ, thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ, nên tuổi mậu thân thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ, là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có. Những người tuổi mậu thân, mệnh đại trạch thổ, thường phải trải qua quá trình học tập, tô rèn kỹ lưỡng, mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Tuổi mậu thân rất tin vào số mệnh vì chịu quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những biến động bãi bể, nương dâu, tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Người tuổi mậu thân mệnh đại trạch thổ có một nhân sinh quan tiến thủ luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Với nét đặc trưng tính cách của thiên mệnh đại trạch thổ, là người tính tình thoải mái thích tự do tự tại và luôn muốn độc lập sáng tạo, không muốn phụ thuộc vào bất cứ ai. Đa số những người tuổi mậu thân đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều xảy ra không như ý muốn và tuổi mậu thân cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, chăn trở. Trong tháng tư âm lịch tới đây, cuộc sống tuổi mậu thân sẽ có những cải thiện tích cực. Dù mọi thứ có thay đổi như thế nào, thì tuổi mậu thân cũng sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi mậu thân càng làm việc sẽ càng thành công, đặc biệt sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền, kéo theo cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. Cuối năm nay, tuổi mậu thân chuẩn bị đón nhận nhiều hỷ sự, giúp đời sống tinh thần thoải mái, dễ chịu. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi mậu thân trong tháng 4 âm lịch như sau. Tử vi tuổi Mậu Thân, tháng Tư âm lịch về mặt sự nghiệp. Bước vào tháng Tư âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi này đang nhận được sự che chở của rất nhiều các tinh, nên có thể gặp được nhiều cơ hội phát triển bất ngờ. Bên cạnh đó, các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác có được sự hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Tháng có lục hợp quý nhân xuất hiện, lại có quý tinh chính quan chủ về công danh tương trợ, rất thích hợp để người tuổi này tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho người tuổi này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, chăm sự đều thuận. Những ai có ý định khởi nghiệp hay chuyển đổi công việc, nếu đã có sự chuẩn bị kỹ càng thì có thể tiến hành ngay trong tháng. Tháng này cắt khí đương lên, bản mệnh nên tranh thủ thực hiện các kế hoạch, tỷ lệ thành công cũng cao hơn, có thể trong quá trình đó vẫn còn nhiều khó khăn, khiến bạn đôi khi chùn bước, nhưng vạn sự khởi đầu nan, có trải qua gian nan mới được tôi luyện để thêm bản lĩnh. Đây là đinh tỵ có thiên đức cát tinh soi đường dẫn lối, hãy chủ động làm những gì bạn mong muốn, miễn là chúng phù hợp với năng lực và bạn đủ tự tin và con đường mình sẽ chọn. Dù ở bất cứ độ tuổi nào, để bắt đầu vẫn chưa là quá muộn, miễn là bạn thực sự quyết tâm và theo đuổi tới cùng. Nhiều hạng mục mới cũng sẽ được triển khai trong tháng này. Bạn cũng sẽ được giao phó đảm nhiệm nhiều phần quan trọng, được nhiều người nể phục những thu hoạch hiện tại đều do bạn tự mình tích lũy từ rất lâu trở về trước, nên thành tựu vô cùng bền vững. Tuy nhiên, trong tháng xuất hiện hung tinh âm sát, mang điểm tiểu nhân quấy phá, dù nỗ lực hoàn thiện bản thân tới đâu, bản mệnh vẫn khó tránh những cạm bẫy bùa vây xung quanh. Có kẻ vì ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, ganh ghét, tìm cách hãm hại, bạn không nên tin người thái quá, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ tốt hơn. Hãy coi thách thức và khó khăn là cơ hội để rèn rũa bản lĩnh trong các tình huống phức tạp, bạn có thể sẽ phải vất vả tìm cách xoay sở. Nếu có thể hãy tìm người trợ giúp, xin ý kiến, bài đường đi nước bước thì mới kiểm soát được tình hình. Việc suy nghĩ linh hoạt cũng rất quan trọng, rồi bạn sẽ tìm ra phương hướng xử lý phù hợp nhất. Tử vi tuổi mậu thân, tháng tư âm lịch, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng mới cho thấy, đối với người tuổi thân trong tháng mới công việc nhiều thuận lợi, bản mệnh có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương dễ được chấp thuận. Người kinh doanh buôn bán được quý nhân nhị hợp mang tới một vài mối làm ăn khá hởi. Nếu có ý định đầu tư, bản mệnh có thể triển khai trong tháng, các đơn hàng đều được giải quyết trôi chảy, công nợ thu về ổn định, tiền trong tài khoản tăng lên khá rõ rệt. Cát thần này cũng sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác thuận lợi hơn, nhưng để thuyết phục được đối phương, bạn cũng sẽ phải tốn không ít công sức. Nếu cảm thấy việc mình làm là đúng, bạn nên kiên trì theo đuổi, bỏ công, bỏ sức, ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng, đừng bỏ cuộc giữa trường, kẻo phải hối tiếc. Tuy nhiên, trong tháng vẫn có hung tinh ám tàng, cũng nhắc nhở bản mệnh tuổi mậu thân cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư, hay hợp tác làm ăn, kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng. Trước khi tiến hành, bạn cần dành nhiều thời gian tìm hiểu biến động của thị trường, đối tác làm ăn, tránh bị lừa gạt. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý tiền bạc kiếm được tuy nhiều, nhưng các khoản thu chi cũng lắm cho việc xã giao, tạo dựng mối quan hệ hay trang trải nhu cầu cuộc sống. Nếu không có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp, bạn sẽ khó mà tích lũy được. Hung tinh tiểu hao xuất hiện, tình trạng phá tài luôn tiềm ẩn, cũng sẽ khiến túi tiền của người tuổi mậu thân dễ tiêu hao. Tốt nhất là người tuổi mậu thân nên nhắc nhở bản thân mình, thận trọng trong vấn đề chi tiêu, không nên mua bán những món đồ không thực sự cần thiết để giảm thiểu những rủi ro không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Thân, tháng tư âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này về phương diện tình cảm gia đạo của người tuổi Mậu Thân ở mức bình thường, có thêm niềm vui. Nhưng mỗi thành viên trong gia đình không nên chấp niệm, hơn thua, đố kỵ thì mới có sự an lành, hạnh phúc dài lâu. Tháng này này tuy là tốt, nhưng vẫn tiềm ẩn hung hại, vậy nên bản thân mỗi cá nhân cần tu dưỡng thiện lương, tạo phúc lành và vì cái chung mới có thể gặp hung hóa cát, gia đạo hòa thuận.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 may mắn là sức khỏe của người tuổi mậu thân, không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tháng này, bạn vẫn duy trì được thể trạng ổn định, nhờ vậy mà bạn có sức lực đối diện với những khó khăn, thách thức xảy ra bất chợt. Tuy nhiên, con giáp này sẽ không tránh khỏi tình trạng căng thẳng, mệt mỏi vì công việc không tiến triển như ý muốn. Những lúc như vậy, bạn nên trao đổi với mọi người nhiều hơn để cùng tìm ra cách giải quyết. Bên cạnh đó, bạn nên gạt bỏ những suy nghĩ bi quan và tiêu cực, bởi công việc dù khó khăn đến mấy thì cuối cùng cũng có cách giải quyết, chỉ cần bạn có đủ quyết tâm. Ngoài ra, người tuổi mậu thân nên biết quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá lao lực, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi hợp lý, không nên để tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Việc đi lại cũng nên cẩn thận, tránh gặp họa huyết quang gây tai nạn. Khi sử dụng các vận nhọn bằng kim loại, cũng nên chú ý để không bị thương tích gây chảy máu, ảnh hưởng đến thân thể. Sau đây là tử vi từng tuần của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 4 âm lịch 2023. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới, người tuổi Mậu Thân may mắn, có sao tử vi chiếu mệnh nên vận trình có nhiều khởi sắc. Bạn được khuyên, nếu đang ấp ủ một kế hoạch nào đó thì tốt nhất nên tiến hành vào thời điểm đang vượng cát khí như này, bởi xác suất thành công là khá cao. Tuần này được coi là thời gian thích hợp để bản mệnh bắt đầu một trải nghiệm mới, thử thách bản thân với những điều mới mẻ thú vị hơn, thoát ra khỏi vùng an toàn và tiến tới những mục đích cao hơn. Người tuổi này hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bởi không ai giỏi ngay từ đầu, tất cả đều cần một quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Về mặt tài chính ổn định, cũng sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm quá nhiều, vừa có thể lo cho cuộc sống, lại vừa đủ tiềm lực để thực hiện các dự định công việc của mình. Cuối tuần được coi là thời điểm vượng tài nhất, bản mệnh có thể tiến hành việc cầu tài vào thời gian này, rất phù hợp. Về vận trình tình cảm không có nhiều biến chuyển, các cặp vợ chồng cần nên lắng nghe để thấu hiểu nửa kia hơn, từ đó mâu thuẫn, xung đột cũng sẽ vơi bớt dần. Đối với những ai còn độc thân, duyên chưa tới thì cũng đừng lo lắng, cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ là sẽ dễ dàng gặp được một nửa của mình. Quý nhân, tuổi thìn, tuổi mão. Tiểu nhân, tuổi ngọ, tuổi tuất màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Con số phát tài, số 35 và số 85. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 tới ngày 15 âm lịch. Giao dịch mã xuất hiện, người tuổi mậu thân có một tuần khá bận rộn, khi công việc tăng ca cả việc khối lượng lẫn áp lực, thời gian trước đó bản mệnh được cao thêm trọng trách. Tuy điều này thể hiện sự tin tưởng của cấp trên dành cho bạn, nhưng đồng thời cũng kèm theo không ít gánh nặng, chẳng có con đường tới thành công nào trải đầy hoa hồng. Muốn đạt được điều mình muốn thì bản mệnh phải chấp nhận trả giá bằng chính thời gian và công sức của mình. Do đó dù hiện tại gặp khó khăn, cũng chớ nên nản lòng, bạn chỉ cần nỗ lực và cống hiến một cách nghiêm túc thì không có thách thức nào có thể cản lối được bạn. Về mặt tài lộc trong tuần này được đánh giá là khá vượng. Người tuổi này gặp nhiều may mắn trong kinh doanh, buôn bán, song bản mệnh vẫn nên lưu ý tới các khoản chi tiêu, cần hạn chế mua sắm ngẫu hứng, kẻo có nhiều tiền bao nhiêu cũng dễ tiêu hết bấy nhiêu. Quý nhân, tuổi thìn, tuổi mùi. Tiểu nhân, tuổi sửu, tuổi mùi. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Con số phát tài, số 94 và số 77. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Tuần này, người tuổi mậu thân đối mặt với hung tinh thiên cầu, nên phương diện sự nghiệp không được ổn thỏa cho lắm. Bạn có thể gặp nhiều bất lợi khi bên cạnh xuất hiện kẻ tiểu nhân, chỉ chờ bạn sơ hở để lợi dụng nắm thóp, công kích, khiến bạn chịu nhiều thua thiệt. Để xuất hiện sự việc như vậy, bạn cũng không hoàn toàn vô tội. Vậy nên trước hết, hãy chấn chỉnh bản thân, làm việc nghiêm túc và kiến kẽ hơn, khi đó tiểu nhân sẽ không có cơ để giở bất kỳ thủ đoạn nào với bạn nữa. Bất cứ tình huống nào cũng giúp con giáp này cần phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo, mới đưa ra phương án giải quyết hợp lý nhất. Về phương diện tài lộc vẫn còn cần phải nỗ lực nhiều hơn mới mong thu được lợi nhuận như mong muốn. Thời điểm này, bạn nên chú trọng tính ổn định và an toàn, chớ nên mạo hiểm mà rơi vào cảnh mất trắng, làm ăn chờ thời, nhưng nếu không phù hợp thì cũng không nên bất chấp tất cả. Quý nhân, tuổi thìn, tuổi hợi. Tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi tuất. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím con số phát tài, số 26 và số 85. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến cuối tháng 4 âm lịch. Cuối tháng có các tinh thiên đức chiếu mệnh, điều này làm cho người tuổi mậu thân đang rất nóng lòng bắt tay vào công việc và thực hiện hóa những dự định của mình. Thời gian này bạn có những bước tiến chậm mà chắc, bản mệnh cũng không cần nóng vội, vì lợi ích vẫn đang nằm ở phía bạn. Ngoài ra các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa cũng là điểm sáng của người tuổi mậu thân trong khoảng thời gian này. Nhờ khả năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, lợi khẩu, hài hước mà người tuổi mậu thân được cấp trên ưu ái, cho tham gia vào các cuộc đàm phán quan trọng với các đối tác lớn. Điều này góp phần xây dựng nền tảng cho kế hoạch tương lai của bạn. Chính vì vậy cả nguồn thu chính và phụ đều có dấu hiệu tăng lên. Thu nhập trong tuần cuối của tháng này cực tốt. Với người kinh doanh thì đây cũng là một tuần phát tài phát lộc, mọi việc được suôn sẻ, tiền vào như nước. Về chuyện tình cảm tốt, cũng vì bạn đang có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ điều gì. Sự đồng lòng của đối phương tạo ra cho bạn động lực cố gắng rất lớn. Gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tuổi mậu thân yên tâm công tác. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh. Con số phát tài, số 61 và số 25. tuổi hợp làm ăn với tuổi mậu thân, sinh năm 1968, trong tháng 4 âm lịch là các tuổi sau. Thứ nhất, người tuổi Sửu. Đối với người tuổi mậu thân bạn thường được đánh giá cao nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và có nhiều suy nghĩ sáng tạo của mình. Nhưng khuyết điểm của bạn là thường nhanh quá hóa đoảng, dễ gặp sai sót, cũng vì cái tính bột chộp của mình. Trong cuộc sống đôi khi bạn đưa ra quyết định quá nhanh mà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, hậu quả sau đó thì cũng khá nghiêm trọng vì những điều đó tuổi sửu sẽ là đối tác hay là một người bạn tâm giao mà tuổi mậu thân rất cần có trong cuộc đời này. Sự chín chắn, cẩn thận và bình ổn của người tuổi sửu sẽ giúp tuổi mậu thân hạn chế được rất nhiều sai lầm không đáng có. Tuổi sửu cũng sẽ dạy cho tuổi mậu thân cách suy tính vấn đề từ nhiều góc độ, chậm mà chắc. Thứ hai, người tuổi tỵ. Người tuổi tỵ và tuổi mậu thân có mối quan hệ lục hợp thái tuế, nên hai con giáp này cũng rất hợp nhau có thể bổ trợ và giúp đỡ nhau rất nhiều trong năm 2023. Tuy rằng vận khí của người tuổi Tỵ trong năm Quý Mão không quá nổi bật, nhưng bản thân con giáp này vẫn có thể mang lại vận may, vượng khí cho người tuổi Mậu Thân. Đối với những người cầm tinh con khỉ, chỉ cần có sự giúp đỡ của người tuổi Tỵ trong năm nay, thì dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, công việc vẫn phát triển suôn sẻ, tiền kiếm được dùng dỉnh. Khi có một người cộng sự như tuổi Tỵ bên cạnh, bạn sẽ thấy dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn hay vất vả, họ cũng vẫn không bao giờ cúi đầu hay đầu hàng. Họ càng chiến đấu càng hăng, càng thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần kiên định để đạt tới thắng lợi cuối cùng. Tinh thần hăng hái tuyệt vời đó của những chú rắn sẽ truyền cảm hứng sang cho chính tuổi mậu thân để cả hai cùng chạm tay tới thành công. Cẩm năng vượng vận của tuổi mậu thân trong tháng 4 âm lịch 2023 Lời khuyên dành cho người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 4 âm lịch, người tuổi Mậu Thân nên làm gì? Tháng này thuộc tốt, nên bản thân hãy tận dụng cơ hội tốt để phát triển bản thân, sự nghiệp. Để cuộc sống, công việc hanh thông hơn, thì quý cô bác nên xem mệnh và kết hợp với bộ tứ quý nhân, phương vị quý nhân để mọi như mong. Người tuổi Mậu Thân không nên làm gì? Không nên chủ quan khi kết giao hay đầu tư mới, đầu tư lớn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 người này đúng là hậu phương vững chắc của chồng, có tướng vượng phu, ích tử. Đối với gia đình chồng con dâu như bạn là điều may mắn với họ, vì bạn cực kỳ biết đối nhân xử thế, biết ứng xử thông minh, bạn đang có một mái ấm gia đình hạnh phúc và nên trân trọng điều này. Tuổi Mậu Thân, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người sinh tháng 9 âm lịch không những có nhan sắc tuyệt trần mà lại còn có khí chất tuyệt vời, khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bất kể xuất hiện trong hoàn cảnh nào, họ luôn trở thành trung tâm, hoặc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người sinh vào tháng này thường có cá tính lãng mạn, nhẹ nhàng, luôn dịu dàng với tất cả mọi người. Họ là đối tượng theo đuổi lý tưởng của cánh mày dâu và một khi ai đó lỡ rơi vào lưới tình thì sẽ không thể dứt ra được. Tháng 9 âm lịch được coi là vào thời gian khá đẹp trong năm và người phụ nữ sinh vào thời khắc này cũng được các vị thần chiếu cố. Họ là những người mang số mệnh vượng phu nên sau khi kết hôn sẽ có khả năng giúp đỡ chồng gây dựng sự nghiệp. Không những thế nhờ có họ mà gia đình sung túc, an yên, con cái ngoan ngoãn, thành tài, hậu vận là những chuỗi ngày bình yên và hạnh phúc. Tuổi Mậu Thân, sinh tháng 12 âm lịch. Sinh vào tháng 12 âm lịch, đa phần là những cô gái tự tin, nhiệt tình và rất chân thành. Vì sinh được họ, nên chuyện làm ăn của cha mẹ cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp ngày càng thành đạt. Sau này khi lớn lên, vận may vẫn còn ảnh hưởng đến những đời sau. Họ có khả năng giúp chồng phát triển việc làm ăn kinh doanh,